Xin chào anh em, thì hôm nay tôi xin chia sẻ với anh em cái máy đánh tài xỉu bịp mới nhất hiện nay thì với cái máy đánh tài xỉu bịp này anh em có thể áp dụng vào mọi sân chơi Đấy, nắp đĩa quần hột gì cũng được anh em không cần phải nguồn nắp đĩa quần hột hay cũng như không cần phải chạm tay vào hột anh em nhé Đấy, nó rất là phù hợp cho anh em làm tay quan đến các sân chơi, các sòng sới em không cần phải nguồn đồ vào thì tôi chuẩn bị cho em là một số hột trợ đang chính tay tôi bo phá góc cạnh thì với cái bộ hột này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 em cố gắng theo dõi cái clip này tôi sẽ chia sẻ với anh em thì với cái máy đánh tài xỉu bịp này đang được rất nhiều anh em quan tâm và áp dụng vào sân chơi của mình rất là hiệu quả em có thể là mang nắp đĩa quân hột của anh em tới trực tiếp nhà của tôi để anh em kiểm chứng cái độ hiệu quả của nó anh em nhé đây tôi sẽ chứng minh em là bộ hộp và cái đĩa nắp của tôi nó hoàn toàn bình thường này xuyên nhé Đấy xoay xuyên hết ok nhé Đấy, em đợi hột rất là trong này đây nó là cái đĩa một âm anh em nhé cái đĩa một âm này cũng đang được rất là nhiều anh em thầy thợ sử dụng rất là hiệu quả em nhé để chống lại tất cả thầy thợ nghe anh ạ đấy ok thì trên tay tôi đây là thanh nam châm đây nam châm trắng rất là hít anh ạ tôi sẽ thử nam châm cho anh em hộp và đĩa là hoàn toàn bình thường này ok anh em lưu ý này nếu nó đồ công chuyện anh em thử nâng châm này thì chắc chắn nó sẽ hít anh em. thì đây là bộ hộp công chuyện bộ hộp 12 em nhé tôi sẽ test thử cho anh em trên hai bộ hộp này và trên hai cái đĩa một âm của cơ sở tôi thì anh em đi chơi anh em chỉ cần mang cho tôi cái máy đánh tài xỉu như này tới sân chơi và bật máy lên em bật công tác này và để trong người sát lên da thịt của mình để mình dễ dàng cảm nhận cái nhịp dung của nó vì làm clip thì tôi xin phép tôi để đây để anh em cùng cảm nhận cái nhìn dung với tôi em nhé anh em lưu ý này máy báo một dung anh em chỉ máy báo hai dung anh em tài cho tôi như thế này đây máy báo một dung anh em đánh xỉu của tôi xỉu này chín nút thì cái máy này chống mọi tiếng ồn giúp anh em vào sân chơi có tạp âm tiếng ồn anh em đều thể chơi được anh em nhé máy tiếp tục báo một dung anh em xỉu của tôi xỉu này 5 nút đây tôi sẽ tạo tiếng ồn cho anh em đấy không ảnh hưởng gì nhé vì bản thân cái máy này nó chỉ nghe cái âm thanh cuối cùng của quân hột rơi xuống đĩa phát ra đấy, còn mọi tiếng ồn không ảnh hưởng gì anh em nhé anh em lưu ý cho tôi này anh em để sát lên da thịt mình để anh em cảm nhận nhịp rung của nó và anh em ngồi phạm vi một mét giữa đổ lại đấy là phạm vi hợp lý nhất máy đưa ra kết quả chuẩn xác nhất hay anh em ngồi ở cái vị trí nào mà tai anh em nghe được âm thanh của hột rơi xuống đĩa phát ra là máy để cho người sẽ nghe được em nhé máy báo hai dung đây anh em đánh tài tôi tài này 12 nút ok Đấy, anh em vào sân chơi người ta có sóc dài hay sóc mạnh đều được không ảnh hưởng gì anh em nhé vì máy mình nó nghe âm thanh cuối cùng của quân hột rơi xuống địa để nó phân tích và báo dung cho em như thế này đây máy báo một dung anh em đánh chỉ của tôi xíu này 7 nút ok tôi sẽ chuyển sang bộ một câu chuyện bộ 12 anh em nhé đấy cái máy này thì rung rất là êm nếu anh em để trong nhà khẳng định anh em một mình anh em cảm nhận được cái rung của nó người ngồi cạnh không thể phát hiện được vì là làm clip tôi để ở đây để anh em cảm nhận cái nhịp rung của nó thôi máy báo hai rung đây anh em đánh tài tôi tài này 12 nút đây tôi sẽ cầm trên tay nhé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 đấy khẳng định với anh em nắp đĩa quân hột gì cũng được anh em có đều có thể chơi được em nhé và không có thiết bị nào có thể dò ra đấy nên anh em cứ áp dụng vào mọi sân chơi anh em có dành được bao nhiêu tiền thì anh em cũng yên tâm ra về anh em nhé như thế này đây máy báo một dung anh em ấy xỉu tôi xỉu này 6 lúc ok thì anh em quan tâm tới cái máy đánh tài xỉu bịp công nghệ mới nhất hiện nay thì em có thể liên hệ với tôi qua cái số điện thoại hiển thị trên mình tôi sẽ tư vấn cho anh em xin cảm ơn anh em đã theo dõi video